Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ được tìm hiểu về chủ đề, nơi trốn và các hoạt động trong thời gian cuối tuần đấy. Hãy cùng cô tìm hiểu là cụ thể trong bài ngày hôm nay chúng mình sẽ được tìm hiểu về những từ vựng và mẫu câu gì nhé. Trong bài số 5, phần từ vựng, các con sẽ được tìm hiểu về những từ vựng sau. Explore the cave Eat seafood. Take a boat cruise. Relax. Build sandcastles. Sunbathe. Visit relatives. Tiếp theo, trong phần từ vựng về địa điểm, các con sẽ được tìm hiểu về những cụm từ sau đây in the countryside, on the beach, by the sea, in the park, and in the cave. Còn trong phần mẫu câu, ngày hôm nay chúng mình sẽ được học về hai mẫu câu trong thì tương lai đấy. Đó chính là Where will you be this weekend? will be on the beach? What will you do at Hat Long? I will explore the cave. Bây giờ, cô mời chúng mình bước vào phần từ vựng để tìm hiểu với cô những từ vựng liên quan đến chủ đề mà cô vừa giới thiệu ở đầu bài nhé.